một cái đây để tịch thu tài sản của Trung Quốc và hoàng thượng à, quay cái clip trở lại vì cái số account đó người trước đó, nó bị à, cũ số cũ chắc nó không có đi cái số account của ông hiện nhà bán số account của ông hiện chính xác cắt để vô ký vô Mm-hmm. 嗯。 nhưng giá kim Trung Quốc cứ trả lại tịch thu đây biên bản tịch thu tài sản của Trung Quốc tôi tự ký mỗi tờ giấy mỗi ký để lưu lại cho nhân loại được hòa bình hạnh phúc sống an lạc Sure, I can't one thing. nó vô trong account tịch thu tài sản của Trung Quốc nó vô trong account của quan thường người Thái quan tịch thu hết tài sản trở về Đại Việt thì tượng ký ngày 20 tháng 12 2017 cái video trước á nó bị nhảy nó gấp double cái số trước double nên account nó bị không đúng bây giờ đây là account nó đúng chắc cái, cái số thẻ account để vô nó chắc thì khi đánh nó nhảy cái double double cái số tất cả thế giới nhập cái account đây tịch thu tài sản của Trung Quốc Thái Quan tất cả thế giới nhập vô account quan thượng Hoàng thượng ký ngày 20 tháng 12 2017 tịch thu tất cả lãnh thổ năm hải của Đại Việt từ Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Nam, Ma Cao, Hồng Kông, Thái Quan, Quảng Đông, Quảng Tây, <clears throat> Quảng An, xi An, bao bọc trở về sát ma Miến Điện, à, đến à, mũi Cà Mau, đảo Phú Quốc, toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam Đại Việt. Tổ tiên tiền nhân dựng nước 4.000 năm lịch sử văn hiến. ngành liên quá tinh hoa của đại việt anh thượng kia tất cả văn bản này được lưu tất cả lưu danh di truyền của nhân loại và được truyền lên khắp nơi trên thế giới và đưa cho bên Trung Quốc và Taiwan tiến hành tôi thu tay